Nhung ơi Sao em đành đón bỏ ra đi Khi con cô mới vừa lên ngay tôi Sao em đành quay lưng hoành mặt Khi anh vẫn còn ta ngày mình gian khổ có nhau nhưng kể từ đây em sẽ vì ai dạy dỗ từng điều ai chăm sóc vô gì khi Tôi không ngờ được tôi trở thành tướng cướp bạch hải đường Mang tâm trạng của một kẻ si tình Rồi đi sâu vào vòng tôi gian tình ai Tôi là một kẻ trắng tay Thì làm sao giữ nổi một lâu dài Lẽ sống của tình yêu sẽ đổ nhờ một

là tôi phạm tôi xin em anh làm một phần sau khi mình cùng nhau tuốt cả tâm tình dân anh cứ tự nhiên tôi là thứ cướp mặt hại đường xin vương hai tay cho anh cầu Oh no.